Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi Di Khả chúc anh em à, xem video vui vẻ em ơi Ở đêm này thì Khả sẽ soi à, tiếp tục một cao thủ tống kim Nằm phe tống đó là Tân Thái Tử Ở bên Ban Khải Và đây nè, đang nằm đứng sát bên này Thì à, ạc này thì uh, Võ Đăng nè Võ đang. Và hôm nay là được top 4 293 mạng uh, 30 NBC Tử vong 17 lần Và liên chạm uh, 39 Đó Hôm nay thì Khả top 5 Đủ kẹp góc đánh vui quá rồi cho anh em xem xét đồ của cầu thủ Tăng thể Tử này như thế nào cho anh em xem nha Đây anh này là một giỏ à, đan nè Đang sử mình một nón 2540 Một cây vũ khí 1540 Đó Và một cái da chiên Hiện tại da chiên chưa mua được da chiên nào đẹp hơn Và cái áo kim 40 188 Áo kim này cũng ok Một bao tay 540 à, Phòng thủ lý 18 Trung đồ tím này một đai lưng khăn lôi 30 sự lượng lực khá là trâu và một đôi giày uh, tóc 37 kháng lôi 30 và nội lực cao trời ơi sao đôi giày này ép sinh lực để ép nội lực ta áo vậy vẫn đang ép nội lực to là à lúc trước chân nghe mi trước chân mi là ép nội lực anh em à lúc trước anh này nghe mi nghe mi kiếm là ép nội lực cho đáng lý là nếu giờ đang vào cái này lên sơ lực 195 nó là mát pin luôn nè đẹp luôn nè chứ hiện tại này là ngập bội này nãy khải đỡ lại cho rẻ 500 xu nhận kháng lôi à, ờ, nhận kháng độc đó thì tính ra thì set đồ này thì được uh, ờ, 80 chón 80 chón từ vũ khí và nón và bao tay bao tay làm chậm 40 được dòng thêm vòng hùng lĩ dòng tím nè nói chung là set đồ này tầm tím tầm này gọi là khoảng uh, tầm trung rồi nè tầm tím tầm này gọi là chưa được mắt bên nhiều nhưng mà nhìn vào chúng ta vẫn thấy là những món đồ tím này thì nó gọi là cũng dần đẹp rồi nè nón đẹp này áo cũng đẹp đó đai lưng cũng ok này giày cũng vậy nè những cái món đồ mộc thủy này, này nọ kim này nọ thì anh em ép thì cũng được giá chứ không có mắc lắm nè mắc thì tầm đầu tím anh em biết rồi mắc thì đa số bao tay này phòng thủ này phòng thủ mắc này gia chuyền này chưa có chuyện mới thôi rồi ok trong ngày hôm nay thì cao thủ này được cho mình uh, hạng ờ, hiện tại đang cấp độ bao nhiêu thì hạng người chất khoảng cấp 106 gần 107 hạng 38 và hôm nay được tới 4 thông kim và sẽ đồ tím nè đó đẹp chưa đây có xếp đồ tím quá đẹp nè 80 trón 40 chậm áo kim đai mọc mắt pin và nhẫn mọc cũng khá là mắt pin dây mỏng khá là mắt pin nói chung lượng kháng lôi dây ạch này quá nhiều kháng lôi này phải trên 75 và lượng kháng hỏa thì trên uh, ờ, 40 lượng hỏa trên 40 và kèm theo cái ngập bội này nữa là kháng hỏa trên 6 ít đó dạo đang mà em cứ mắt kháng lôi mắt kháng họ nó kim vô tư nè đó ok chưa rồi anh em cho xem video cho tăng thái tử một like chia sẻ cũng như video khả một like chia sẻ nữa mày nó khải đứng im sao đâu tiếp tục hãy uh, à,